chú Mới từ Việt Nam qua hả Finally Welcome to America à. Chú định vậy Tuần sau á Chú đem thằng Tuấn lên tiệm Con con làm sao hép đó nha Con phải làm neo luôn hả Trời đất ơi Lên tiệm neo không làm neo làm gì Tôi tên Tuấn Julie Biết rồi Sao biết Thích thì biết thôi Hai anh em con Ly ở suốt với ba từ nhỏ Ba mẹ tụi nó ly dị rồi Anh không nghĩ được cho tôi Anh không nghĩ được cho ngoại Thì anh làm ơn Lo cho bản thân mình giùm cái à. Chết cha, chảy máu rồi chạy máu chứ có, có chết đâu mà lo Ủa anh qua Mỹ lâu chưa? Qua lâu lâu rồi, mười mấy năm rồi Đà Lạt có cái cái cái gì á Dallas Dạ, yeah Dallas dạ, ở ờ, ok Cô nghe chú thấy vậy Cô lấy vợ ừ, Với ai Chỉ có như vậy mới hợp thức quá đây thôi Không được đâu cô yêu người ta đâu mà cưới Bây giờ mình cần tiền Thằng Tuấn còn quốc tịch Đôi bên đều có lợi Bà có dọn phòng sẵn ở chảnh á Hai đứa lên chỉnh ngủ đi <laughs> Tiền thì anh không có cần nữa Nhưng anh không thể nào để cho tụi bay chơi trên đầu anh như vậy được Tất cả là tại chú à vậy Chú sắp đặt mọi thứ Từ khi ở Việt Nam rồi Mày muốn làm gì nó thì đưa ra ngoài kia Tất cả những gì chú làm là vì chú thương con kết hôn giả thôi à có gì đâu mà sợ hùng đi chơi đúng rồi tình cảm lên tình cảm lên hôn giả dạ phải không đâu có đâu thiệt mà ờ thiệt thì hôn đi một hai ba hôn nè